thuộc bạch hổ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, phú đăng hỏa, ngày giáp thìn, tức can khắc chi, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, phú đăng hỏa, kỵ tuổi, mậu tuất, canh tuất, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi nhâm thân, giáp ngọ, thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày thìn lục hợp với dậu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 cục diện ngủ hành tam hợp, thân tí thìn trợ mệnh, trong khi nói chuyện với đối tượng mình thích, người tuổi tí nên kín đáo, một chút bí ẩn, chính là vũ khí tuyệt vời nhất để bạn có thể chinh phục ai đó ngày hôm nay. Thay vì trêu đùa mọi người, tại sao bạn không chỉ đơn thuần là nở một nụ cười nhẹ nhàng nhỉ? Thư quan xuất hiện, khiến con giáp tuổi tí không vui nhưng cũng là lúc mà bạn nên nhìn nhận mọi việc theo đúng bản chất của nó, thay vì cố gắng lái mọi thứ đi theo bất cứ hướng nào khác. Hãy tự cho mình lựa chọn phù hợp thay vì gò ép bản thân vào những khuôn khổ, những lựa chọn lối mòn cũ. Ngũ hành xung khắc, dự báo hôm nay có thể là ngày căng thẳng, khó chịu đối với bản mệnh khi phải đối mặt với các vấn đề liên quan tới một mối quan hệ nào đó. Có thể ai đó đang làm phiền, nhưng bạn chưa tìm ra cách hợp lý để có thể cắt cái đuôi này. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, không nên lúc nào cũng làm mọi thứ theo ý mình. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy,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 Để mọi thứ trôi qua êm ả, hôm nay bạn cần tập trung cải thiện kỹ năng giao tiếp của bản thân. Tốt nhất hãy cố gắng dĩ hòa vi quý trong mọi hoàn cảnh. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý tới bức tranh toàn cảnh, thay vì cố gắng thể hiện mọi cảm xúc, suy nghĩ của mình một cách mù quáng. Chuyện tình cảm của sự ít biến động, đôi lúc còn trở nên nhạt nhẽo, khiến bạn cũng không biết làm thế nào để lấy lại những cảm xúc mặn nồng như thuở ban đầu. Bạn hiểu mối quan hệ của cả hai đang ngập tràn nguy cơ nhưng chẳng thể giải quyết mọi thứ nếu chỉ có một mình. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, có điểm báo gặp bất lợi do đụng độ tiểu nhân. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, năng lực được cấp trên đánh giá cao. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, có thể trở thành cái gai trong mắt kẻ ghen ghét. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ,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 của tuổi dần. Người tuổi dần bước sang ngày chủ nhật này, nhờ được tam hội cục che chở, nên vận trình ngày mới khá tốt đẹp khi tình hình công việc và tài chính duy trì ổn định. Bạn gần như không gặp khó khăn gì trong quá trình triển khai và thực hiện công việc, lại có đồng nghiệp, bạn bè hỗ trợ, luôn hết lòng tạo điều kiện. Con giáp này tạm hài lòng với những gì mình có, nhưng cũng chính vì thế mà dường như bạn không có động lực phấn đấu lên thêm nữa, thậm chí dần còn có xu hướng lười nhác và dựa dẫm vào người khác bản mệnh cần tự nhắc nhở mình, hãy tiếp tục cố gắng để không bị thụt lùi về phía sau. Về chuyện tình cảm đôi lứa hài hòa, nồng thắm, con giáp này và người ấy dần trở nên thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau hơn, luôn lắng nghe những sự chia sẻ, tâm sự của đối phương. Mối quan hệ ngày càng trở nên khăng khít. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, tình hình công việc và tài chính duy trì ổn định. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa,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 truyền đạt không rõ ý của bạn gây nên. Thậm chí trong ngày này, có người còn phản ứng rất mạnh mẽ với lời nói của bản mệnh. Do đó, con giáp tuổi mão ngày hôm nay nên nói năng từ tốn, chú ý diễn đạt rõ ràng để không tạo thành sự cố đáng tiếc do thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý. Ngoài ra, chuyện tình cảm cũng không nên xem nhẹ vì ngày này dự báo, nảy sinh nhiều mâu thuẫn gây dạn nứt. Gia đạo bất an, vợ chồng bất đồng, cãi vã với nhau tuổi mão không nên to tiếng mà cần chờ cả hai cùng bình tĩnh để nói chuyện, tháo gỡ những khúc mắc đang gặp phải. Câu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, gặp rắc rối liên quan tới việc ứng xử với người khác. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, các mối quan hệ có nguy cơ sứt mẻ. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ, nên nói năng từ tốn, chú ý diễn đạt rõ ràng. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc,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 nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng lòng tốt để lừa gạt tiền bạc, nên dù tiền tới tay nhưng cũng chẳng thể giữ được lâu. Bạn nên sáng suốt trước những vấn đề liên quan đến tài chính nếu như không muốn chúng hao hụt nhanh chóng. Về sức khỏe cũng là vấn đề mà người tuổi thìn cần phải chú ý. Những vấn đề bất thường xảy ra gần đây như mất ngủ, ăn không ngon, thể trạng xa suốt cho thấy cơ thể bạn cần được nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng sau một thời gian làm việc vất vả. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, trở nên nhạy cảm hơn, dễ hành động cảm tính. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, nên điều chỉnh suy nghĩ càng sớm càng tốt. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, chớ nên nuông chiều cảm xúc thái quá. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, đề phòng kẻ xấu lợi dụng để lừa gạt tiền bạc. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, chú ý chăm sóc cho sức khỏe, nghỉ ngơi điều độ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 các khoản thu đến trong hôm nay chủ yếu là các khoản phụ như tiền thừa kế tài sản, thu hồi món nợ cũ, tiền hoa hồng và từ công việc làm thêm. Niềm vui tới khá bất ngờ nên khiến tâm trạng của bạn mệnh phấn chấn ra mặt. Tuy nhiên, gần đây có quá nhiều khoản chi phí phát sinh, khiến tình hình tài chính của con giáp này không được ổn định cho lắm. Vì thế tuổi tỵ vẫn nên chú ý quản lý chi tiêu thông minh hơn. Đặc biệt, bạn nên cắt giảm một số khoản không cần thiết, nó sẽ giúp bản mệnh giảm được đáng kể chi phí hàng tháng. Ngũ hành tương sinh, chuyện tình cảm tốt đẹp và có nhiều ý nghĩa với tuổi này. Bạn cảm thấy hạnh phúc vì nhận ra những giá trị mà trước đây chưa biết tới và trân trọng những gì đang có, biết cảm thông và thấu hiểu hơn trong các mối quan hệ với người khác. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, đón nhận tin vui về tài chính từ các khoản thu phụ. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, tâm trạng phấn chấn vì nhận được tiền bất ngờ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc,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 đầu tư tài chính. Chỉ cần con giáp này dốc sức chăm chỉ, thì những ngày tới sẽ không phải lo lắng về chuyện tiền bạc cũng như nguồn vốn đầu tư. Vận trình tình cảm cũng đón nhận nhiều điểm cắt lành. Hỏa sinh thổ trao cho người độc thân mối nhân duyên xứng đôi vừa lứa. Các cặp vợ chồng có những phút giây lãng mạn, ngon ngào và thăng hoa trong cảm xúc, gia đình thuận hòa ấm êm. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, làm việc vô cùng tháo vát và sẵn sàng dấn thân.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 đề xuất khiến ai cũng phải bất ngờ vì tính khả thi rất cao. Mọi kế hoạch đều được tiến hành suôn sẻ khi có được sự ủng hộ và đồng thuận của mọi người. Mức độ uy tín của tuổi mùi trong tập thể tăng lên nhanh chóng, tạo dựng bước đà vững chắc cho chặng đường thăng tiến của bạn trong tương lai. Hãy tận dụng thật tốt cơ hội lần này nhé. Vận trình tình cảm trong ngày khá hài hòa. Người tuổi này nên dùng những hành động quan tâm thiết thực để bày tỏ tình cảm chân thành của bản thân với người trong lòng. Các cặp đôi có sự thấu hiểu và tin tưởng, hơn nữa có vấn đề gì hai bạn cũng trao đổi thẳng thắn, nên hạn chế được rất nhiều hiểu lầm không đáng. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, thêm tự tin để triển khai các kế hoạch công việc. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, có sự sáng tạo, đưa ra những ý tưởng khả thi. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, nhận được sự ủng hộ và đồng thuận của mọi người. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ,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 của tuổi thân. Xem tử vi cho thấy, người tuổi thân nhận được sự hậu thuẫn từ cục diện ngũ hành tam hợp, thân tý thìn trợ mệnh, nên quý nhân vận khởi vượng, dễ dàng hoàn thành mọi việc như kế hoạch đã đặt ra. Hiệu suất tăng cao bất ngờ, bạn có thể bỏ xa đối thủ, tiến băng băng về phía trước. Con giáp này có thể được cấp trên tuyên dương nhờ thành tích dẫn đầu của mình. Vận trình tài lộc khởi sắc rực rỡ. Khi trong ngày cát vận tăng cao, thì tài lộc cũng vô cùng dồi dào những dự án đầu tư đều sinh khoản lợi nhuận đáng kể, giúp tuổi này cải thiện ít nhiều chất lượng cuộc sống hiện tại. Nhân cơ hội này bạn có thể tính chuyện mở rộng quy mô hay chuẩn bị cho các kế hoạch dài hạn sau này để lợi nhuận được duy trì. Thổ sinh kim giúp vận trình tình cảm có những thay đổi mới mẻ. Mối quan hệ đôi lứa vốn đang có dấu hiệu phai nhạt vì sự hờ hững, vô tâm của cả hai dần được hai bạn nỗ lực làm mới bằng những buổi hẹn hò ngọt ngào cùng nhau. Người độc thân nên mở lòng mình hơn mới mong tìm được hạnh phúc câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, quý nhân vận khởi vượng, đạt được điều mong muốn. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, hoàn thành mọi việc như kế hoạch đã đặt ra. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, hiệu suất tăng cao bất ngờ, bỏ xa đối thủ. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, dự án đầu tư đều sinh khoản nhuận đáng kể. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim,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 bản mệnh có một ngày làm việc năng suất và hăng say. Đây là thời điểm thích hợp để bạn tiến hành triển khai các kế hoạch mới, tạo tiền đề vững chắc cho bước tiến xa trên con đường công danh, bổng lộc. Sự hào hứng và niềm đam mê bất tận với công việc cũng là yếu tố mang lại thành công cho con giáp này. Với người tuổi dậu, bạn còn có thêm niềm vui ở phương diện tài chính. Không kể là người kinh doanh buôn bán hay người làm công ăn lương cũng đều có nguồn thu rủng rỉnh trong ngày hôm nay nhờ tài tinh che chở thu nhập tăng tiến giúp tuổi dậu có thể thoải mái trang trải cuộc sống và theo đuổi đam mê của mình. Ngũ hành tương sinh cũng giúp tình cảm giữa bản mệnh và người ấy thêm hài hòa, hai người có thể nói chuyện với nhau hàng giờ mà không thấy chán. Việc chia sẻ những điều trải qua hàng ngày sẽ giúp cả hai trở nên thấu hiểu và thông cảm với nhau hơn, ít xảy ra mâu thuẫn. Câu quyết cho các tuổi dậu Tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, có thể tiến hành triển khai các kế hoạch mới. Tử vi tuổi đinh dậu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 Trong ngày này, bản mệnh tuổi tuất cũng cần phải thận trọng vì có người muốn gây trở ngại cho công việc hiện tại của mình. Thay vì tỏ thái độ thách thức, hãy nhún nhường một chút, dùng lời lẽ nhẹ nhàng để thay đổi tình hình, bởi nếu bản mệnh căng thẳng thì đối phương cũng dễ trở nên kích động, dễ dẫn đến tranh cãi lớn. Về mặt tình cảm, bạn rất cố gắng để thắt chặt tình cảm giữa mình và người ấy, tuy nhiên chuyện đó không dễ như bạn tưởng. Đối phương luôn bỏ ngoài tai những gì bạn nói, bạn cảm thấy mình không được tôn trọng cần thiết và cần thời gian để suy xét lại mối quan hệ hiện tại. Câu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, phải đối mặt với những chuyện không như ý. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, khối lượng công việc lớn nhưng không được hỗ trợ. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, thận trọng vì có người muốn cản trở công việc hiện tại. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, cần có sự nhún nhường, tránh thái độ thách thức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 người tuổi hợi được khuyên là không nên để lối suy nghĩ có phần cảm tính của mình vào trong công việc. Đây sẽ là cơ hội để kẻ tiểu nhân gây khó dễ cho bản mệnh. Làm việc gì cũng cần phải suy tính trước sau, tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định để tránh mắc phải sai lầm không đáng có. Ngày này, bản mệnh tuổi hợi cũng nên thận trọng trong việc kết giao. Hãy nhớ không phải ai cũng tốt đẹp như những gì họ đang thể hiện ra đâu. Con giáp này cần phải có quá trình tìm hiểu, chớ nên cả tin người khác khi chưa thực sự đủ thân thiết với họ cẩn thận một chút để bản thân tránh bị lừa gạt sẽ không dư thừa. Trong chuyện tình cảm, con giáp này và người ấy nên cùng ngồi lại chia sẻ về những điều mình cảm nhận và lắng nghe đối phương thì mối quan hệ mới chuyển biến tốt được. Người độc thân sẽ cần chủ động hơn nữa, nắm lấy cơ hội bày tỏ tình cảm mới mong tìm được hạnh phúc. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, không nên suy nghĩ quá cảm tính trong công việc. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ,